em lướt rồi mình đặt tay lên một cái phần này mình sẽ trụ ở bên chân trái ha qua em tay á mình sẽ chỉ lên cao nè vuốt ngực nè xoay nè kéo vô rồi chân mình sẽ là đạp kéo vô đạp kéo vô ha rồi phần người là mình sẽ kiểu đi sóng vô nha mọi người N một n hai n ba n bốn n năm sáu là mình dừng này rồi mình sẽ hất cái phần chân bên trái qua hít n hít n hít phần tay mình sẽ có thể để tự do như thế này hoặc là mình có thể thả luôn cũng được nha tùy ý thôi rồi hai đi hít n hít n hít sau đó mình sẽ nghiêng bên trái xuống và dễ quay như thế này ok phần tay của mình sẽ bật lên như thế này phần hông của mình đẩy từ bên trái qua bên phải hai cái hít and sau đó mình sẽ nhảy qua phần chân của mình sẽ để hai đầu gối như thế này ha ok rồi mình sẽ nhảy được một cái dip sư dip sư thì mình sẽ đặt tay xuống như thế này dip sư dip sư phần tay mình có thể là kéo gì cũng được ta một chút xíu ha rồi ok mình đến lại nha hit and hit and hit lướt hung lướt tít chữ tít chữ sau đó mình sẽ nhảy lên một cái nữa rồi phần tay mình sẽ đặt xuống như thế này đạp với cái phần chân của mình là dít ra nè hit ok mình sẽ đến chậm nè hit rồi thì phần tay và phần chân mình đạp một lần ha hit and rồi mình bước chân này ra dễ cái phần chân ghi vô rồi xoay em chỉ rồi mình sẽ dặn chân bên trái lên rồi phần tay của mình sẽ là cuộn đưa ra còn phần chân của mình sẽ làm bóp ok mình đến lại nha hơi rắc rối một chút xíu Bít tư bít tư, nó nha ta ta ta ta bước chân em gom vô là mình sẽ xoay xoay vòng như thế này gom and and hát rồi mọi người sẽ xoay ba vòng sau khi hất ở đây xong mình sẽ quay một hai ba you and me hả me and you and you and me vì không nhớ là lắm mọi người hết hết hết rồi mình sẽ cụ qua bên đây một lần nữa đặt bit to bit to ok và thế là phần bị khúc bây giờ mình sẽ đến lại một lần nữa sau đó chúng ta sẽ kết thử cái tốc độ chậm nha năm sáu bảy tám một tạ hai tạ ba tạ bốn hốc năm sáu bảy tám em một hai tạ ba tạ bốn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 nha video này là kết thúc rồi hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau bye bye